Trong cuốn sách Yêu những điều không hoàn hảo, có câu trở thành người tốt đối xử tử tế với người khác là một việc tốt, nhưng trước hết ta phải có nghĩa vụ phải trân trọng chính mình. Điều này đồng nghĩa với việc sống đừng quá thật thà hiền lành tử tế tốt quá, hiền quá hóa ngu bị coi thường. Ở một xã hội bận rộn, nơi hầu hết con người ngày nay phải chạy theo từ tiền tài, vật chất, danh lợi, địa vị đến cả việc phải lấy lòng người khác một cách gần như buộc chính mình phải hoàn hảo để có được thứ mình mong muốn. Hãy lắng động một vài phút để hỏi chính mình, chạy theo lối sống như vậy, bạn có mệt mỏi không? Đức Phật có dạy, đời người vốn dĩ vô thường, thấy đó, được đó và cũng có thể mất ngay sau đó. Và để cảm nhận rõ chúng, chúng ta phải thật sự trưởng thành và hiển nhiên khi giác ngộ được bạn sẽ biết cách sống vừa đủ cho chính mình và cả người khác. Bài viết mình hôm nay chia sẻ cùng độc giả, sống đừng quá thật thà hiền lành tử tế tốt quá, hiền quá hóa ngu bị coi thường. Mời các bạn cùng đọc. Trong cuốn sách yêu những điều không hoàn hảo, có câu trở thành người tốt đối xử tử tế với người khác là một việc tốt, nhưng trước hết ta phải có nghĩa vụ phải trân trọng chính mình. Điều này đồng nghĩa với việc sống đừng quá thật thà hiền lành tử tế tốt quá, hiền quá hóa ngu bị coi thường. Trong cuộc sống muôn hình vạn trạng sẽ có rất nhiều loại người với vô số những lối sống, tính cách khác nhau. Bản thân mình là ai, ở vị trí nào, hoàn cảnh nào, bản thân mình là người hiểu rõ hơn ai hết. Cổ nhân đã dạy sống ở trên đời, nếu như chúng ta cứ để mình mãi phụ thuộc vào cảm xúc của người khác thì sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được hạnh phúc niềm vui cho bản thân và đánh mất chính mình. 1. Sống đừng quá biết điều và quá hiểu chuyện, sống đừng quá thật thà hiền lành tử tế tốt quá. Hiền quá hóa ngu bị coi thường có nghĩa là mẫu người này sống quá biết điều và quá hiểu chuyện. Khi bạn ở cùng ai bất kỳ, bạn sống lễ phép, biết điều biết chuyện, biết đối nhân xử thế đó là việc rất tốt. Đó cũng là cách bạn chọn sống hết lòng và tình nghĩa đối với bạn rất quan trọng. Nhưng nếu gần như quá biết điều theo cách mọi việc bạn đều gánh vác thì mọi trách nhiệm đều nằm ở bạn, bạn bè hay đồng nghiệp. Hay người thân vô hình chung rất dễ điều khiển bạn theo ý họ muốn. Bạn nên nhớ rằng quan hệ giữa người với người đều có những giới hạn, mỗi người đều có nguyên tắc và nghĩa vụ của chính bản thân, chẳng ai có thể thay thế gánh vác mãi được. Trong gia đình, mỗi người đều có một vị trí riêng, trong công việc, mỗi người sẽ có nhiệm vụ riêng trong xã hội mỗi người đều có trách nhiệm riêng làm nhiều thì sẽ sai nhiều quá hiểu chuyện thì thường sẽ muốn một vai gánh vác tất cả mọi việc có thể những việc giống nhau cũng sẽ làm không tốt hai sống đừng là người quá giỏi sống đừng là người quá giỏi bạn có nhiều tài năng hoặc bạn rất giỏi trong lĩnh vực ngành nghề bạn chọn hoặc trong bất cứ công việc nào bạn cũng rất tài giỏi vừa có trí thức vừa thông minh nhạy bén Tất nhiên bên cạnh những người để phục bạn sẽ còn rất nhiều người không ưa bạn. Điều này còn dễ hiểu hơn ở chỗ. Nếu bạn giỏi đến mức cái gì cũng có thể làm thì nhiều khi lại tự khiến mình phải mang quá nhiều trách nhiệm với chính mình và với mọi người xung quanh. Sống đừng quá thật thà hiền lành tử tế tốt quá. Hiền quá hóa ngu bị coi thường. Điều ấy sẽ khiến cho họ mang trên vai nhiều áp lực hơn so với mọi người. Thậm chí họ còn tự gắn cho mình trách nhiệm phải quan tâm đến mọi người nhiều hơn và càng là người quá giỏi. Trong tâm thức và những mưu cầu của bản thân luôn muốn mọi thứ trở nên thật hoàn hảo sẽ khiến mọi thứ trở nên không bao giờ là đủ. ba Sống đừng hiền lành quá, dễ tính quá, sống đừng quá thật thà hiền lành tử tế tốt quá. Hiền quá hóa ngu bị coi thường có nghĩa là mẫu người này sống quá hiền lành, quá dễ tính, Sống phải hiền chứ đừng quá lành, lành quá tuổi nó bắt nạt. Rapper Dan Vâu Điều này hoàn toàn đúng, sống hiền, sống lương thiện là thứ đáng sống. Nhưng hiền lành đến mức người khác đè đầu, cưỡi cổ, uy hiếp hoặc lợi dụng thì lại hóa ngu ngơ, khờ dại. Sống hiền lành không đồng nghĩa với việc bạn sống không biết cách tranh đấu, ai cũng cần sự sống, ai cũng cần công bằng và ai cũng cần chính nghĩa. Hiền quá hóa nhu nhược, hiền quá bị coi thường, Ví như, trong những việc thay vì cần phải lên tiếng để bảo vệ bản thân, nhưng do hiền quá nên họ đã tự biến mình trở thành một người mãi cam chịu và chấp nhận thua cuộc. Là một người quá dễ tính, người khác nói gì bạn đều không có ý kiến gì. Cuối cùng, những lời bạn nói sẽ chẳng nhận được sự tôn trọng. Chỉ một lần khó tính bạn sẽ lại bị bêu xấu. Bạn giúp người khác khi gặp khó khăn, người ta sẽ ghi nhớ ơn bạn nhưng bạn cứ giúp mãi thì họ sẽ trở nên ỷ lại. Một khi bạn không giúp nữa thì từ ân nhân há chẳng hóa thù địch sao? Con ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi, người tốt sẽ bị người khác phụ. 4. Sống đừng quá hòa đồng, sống đừng quá thật thà hiền lành tử tế tốt quá. Hiền quá hóa ngu bị coi thường có nghĩa là mẫu người này sống quá hòa đồng, hòa nhập không hòa tan, thân thiện, cởi mở. Hòa đồng là lối sống văn minh, có học thức, nhưng hãy khiến chính mình sống hòa đồng, tao nhã có chừng mực, nếu chỉ để hài lòng mối quan hệ hiện tại và lâu dài hơn vì bất kỳ mục đích nào, sống quá hòa đồng khiến bạn mãi gò ép bản thân vào những điều bạn không thích từ đối phương, lâu ngày sẽ hóa giả tạo, bạn sẽ tự nhiên quên đi con người thật của chính bản thân mình, chẳng còn chính kiến, chẳng có nguyên tắc, trở thành một người vô hình trong đám đông đó, làm người không nên quá hòa đồng so với làm vừa lòng người khác chi bằng hãy làm tốt chính bản thân mình bạn bè cũng chỉ là bạn bè mà thôi đời này ai cũng phải tự mình sống thực lực bản thân sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của bạn 5. Sống đừng quá bi lụy cảm xúc Sống đừng quá thật thà hiền lành tử tế tốt quá Hiền quá hóa ngu bị coi thường Bạn sống hết lòng, chân thành, thật thà và bao dung là điều đáng trân trọng Bạn sống phải phụ thuộc vào thái độ, cảm xúc của người khác bạn dựa dẫm bám víu cuộc đời họ mặc nhiên bạn bị họ điều khiển và nếu rơi vào những sự cố đáng tiếc bạn trở thành con người mất bản lĩnh và bi lụy bạn đánh mất chính mình và bị coi thường những người sống quá bi lụy cảm xúc sẽ khiến họ rất khó phân biệt được đúng sai thậm chí không thể tỉnh táo để có thể nhận biết thật giả trong nhiều trường hợp từ đó khiến mình cứ mãi phân vân trong mọi chuyện cứ như thế qua ngày dài tháng rộng, bạn mất dần phương hướng, tổn thương chồng chất xuất phát từ chính bạn. Cân bằng giữa cảm xúc và lý trí là điều nên làm. Hãy biết cách buông bỏ khi cần để chính bạn được hạnh phúc và được tôn trọng. Suy cho cùng, bạn được sinh ra và lớn lên, lựa chọn cách sống như thế nào là do chính bạn. Đức Phật có dạy, con người sống nên lương thiện, hiền lành nhưng cũng hãy đấu tranh khi cần thiết để bảo vệ danh dự của mình. Bạn không có nghĩa vụ làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn không có nghĩa vụ sống để phục vụ mọi cảm xúc của những người xung quanh và bạn cũng không cần trở nên hoàn hảo. Sống có chính kiến, có hoài bão và có lý trí sẽ tạo nên giá trị con người bạn. Vì vậy, sống đừng quá thật thà hiền lành tử tế tốt quá. Hiền quá hóa ngu bị coi thường là điều đáng để lưu tâm và học hỏi cả một đời người. Bài viết mình gửi đến các bạn. Sống đừng quá thật, thà hiền lành tử tế tốt quá. Hiền quá hóa ngu bị coi thường là những chia sẻ thực tế hy vọng giúp ích trong cuộc sống của mỗi người.